thì một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi đó chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé đó các cái thao tác rất là đơn giản thôi thì các bạn hãy à, nhấn vào cái đăng ký kênh ấy và sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng của quả chuông khi mà cái tai chuông nó nở ra thì khi đấy là đã đăng ký kênh thành công các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều đây thì bây giờ mình sẽ điểm lại kết quả luôn thì giải đặc biệt là ra 56 nhất to thì ra 62 rồi à, về lô tô thì ngày hôm nay đít 9 9 bị công này cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 38 80 87 và 53 các bạn nhé lô cặp thì có cái cặp 0220 đặc biệt thì ra 56 rồi thì cũng như mọi ngày mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn thì ngày hôm nay ngày hôm qua chúng ta ăn bạch thủ lô vip và ngày hôm nay Tối thì hơi đáng tiếc một chút khi mà mình cũng chưa đưa các bạn được về bờ với cái cầu lô ăn thông và cầu đề thì các bạn cũng hãy ờ, để ý giúp mình nhá bởi vì là lô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia mình cũng rất là xin lỗi thì các bạn hãy thông cảm cho mình hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai thì mình sẽ nối lại cái cầu bạch thủ lô vip để cho các bạn về bờ bến một cách an an toàn hơn thì ngày hôm nay video buồn một chút nhưng mà Zalo thì ngày hôm nay thì cũng rất là vui khi mà những anh chị à, bạn bè à, mà đã tin tưởng cái à, cái Zalo của mình thì các bạn cũng đã vào Zalo để lấy số kết bạn lấy số và vào nhóm số kín thì ngày hôm nay cũng đã về bò rất an toàn với cái lô 58 các bạn nhé đó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 độc thủ đề 292 và bạch thủ viết là 2992 cái giải đề rút gọn của mình sẽ có 99090 191494898